na நம்மலாம் நக்கலன ஆலன காய்ச்சி வல்லமா காலமா நீ ஆலம் காய்ச்சமன நீ உண்ணா wala kala na ku si wala ku si mana ka chi una wala ka ni ala na ti ka ni ula na ti ka cha u ni a ti thánh thần hôm nay nhắn gửi nhân loại chăm lo tu hành để vào thượng ngưng wala nana wala na wala ka chama ni ni una waka naka ni tu ka shi wala naka ni una ka la ka chiu la ni là na ti Bài thánh thơ hôm nay Bài thứ hai mươi hai có từ để tương lai loài người loài người sắp tới phải chịu đòn roi thánh thần trừng phạt những kẻ gian tà ba năm tới đây ba năm trả quả của toàn nhân loại chúng mỹ á âu đều nằm trong quả của luật luân hồi ngày xưa nước mỹ hám chiến nhiều nơi nay đợi đến ngày trả lại sinh mạng cho người đã mất ngày xưa trung quốc toán tính khắp nơi giành quyền bá chủ giờ đây cũng phải trả lại nhân quyền rõ người còn sống bão lũ tai nạn đó là bài học Trung Quốc phải trả ngày xưa nước Nga cũng ở trong đà lập nên thế chiến thế giới thứ hai cho nên nặng tay chiến đà ập tới Putin sắp tới thở không ra hơi đó chính luật trời cho nhân loại biết hủy diệt toàn cầu đã được sắp đặt cho một thế giới đổi thay hoàn toàn trong ba năm tới khởi điểm kinh hoàng ở khắp mọi nơi người chết như rơi đau thương ngập tràn ấn độ sẽ tràn virus biến thể virus tâm can là điều hủy diệt của người Ấn Độ. Thế giới không ngộ, hỡi ôi điêu tàn, virus ở tâm làm sao trị được vaccine quỷ thần sửa tánh sửa tâm mới là thuốc trị mọi thể virus cũng đều tiêu tan Việt Nam sắp tới ôi thôi thảm cảnh người chết như rơm thánh thần xót thương rồi đấy sắp tới mọi miền đất nước chịu cảnh u sầu trắng đỏ như máu là điềm báo trước nguy cơ tận diệt cho kẻ ác gian người ngoan ở lại đón mừng thượng ngương thánh thơ của ta hôm nay ta dừng